tại vì sao người lặng im chẳng nói một câu lòng quặn đau đành nhìn em bước đi cùng ai rồi ngày mai anh sẽ sống sao khi chẳng có em bên cạnh anh ngậm ngùi anh đây chỉ biết lùi về phía sau luôn dõi theo từng nụ cười ánh mắt của em ngày hôm qua nụ cười ấy vẫn đang còn đây giờ vụt bay chỉ còn những cơn say tự tránh sao quá yêu lòng chẳng lẽ không thể ngoại lệ được sao